tham gia rất là nhiều lễ cưới ở ngoài đời rồi ạ. Dạ em đã từng tham dự rất nhiều lễ cưới Em được tham gia rất nhiều lễ cưới Em đã từng tham gia một số ờ, đám cưới Trong đám cưới thì cô dâu sẽ mặc váy trắng Chú rể mặc vest Ngày mai em là cô dâu mãi Ngày mai em mặc chiếc áo dài Em chưa bao giờ tham gia Em chưa tham gia lễ cưới ở chùa bao giờ. À, em thì chưa có cơ hội được tham gia dự lễ hàng thuận trên chùa. Em chưa tham gia lễ cưới ở chùa lần nào ạ? Dạ, em thì chưa có cơ hội tham gia lễ hàng thuận. Em chưa được dự lễ hàng thuận ở trên chùa bao giờ. Trong tưởng tượng của em thì lễ hàng thuận ở trên chùa thì sẽ rất là trang nghiêm. Mọi người sẽ rất nghiêm túc các thầy sẽ tụng kinh, ờ, niệm Phật và cô dâu chú rể thì ờ, sẽ cúng Phật để ờ, cầu sự bình an và hạnh phúc ạ. Cô dâu chú rể thì có thể là sẽ mặc những cái trang phục truyền thống rồi là có những cái không có những cái lễ là sẽ mang đậm phong mang đậm phong cách của Phật giáo hơn là đám cưới bình thường. theo nghĩ tổ chức ở chùa ấy thì thứ nhất là người chắc là sẽ hạn chế không được nói như bên ngoài là được đông vui. Em nghĩ là chắc là không vui vì ờ, ở chùa rất là trang nghiêm. Đức Phật dạy và chồng thủy chung yêu thương tôn trọng nhau Đó. chồng yêu thương vợ và yêu thương chồng trong cuộc sống gia đình bao giờ cũng thế vợ chồng là phải bàn bạc rất nhiều việc sẽ có những cái vợ chồng khác ý nhau nhưng phải biết lắng nghe nhau nhớ lắng nghe rồi thông cảm cho nhau và bây giờ chồng nói thì vợ nghe vợ nói thì chồng nghe gia đình như thế thì được hòa thuận êm ấm cha mẹ đã vượt qua bao gian khổ để nuôi con khôn lớn trưởng thành đến hôm nay lại tìm nơi kém chỗ gửi gắm cho chúng con được lên ngôi lên lứa công đức này con mãi mãi ghi ân con xin trí thành đảnh lễ lễ rất là trang nghiêm, ấm áp ạ. Rất vui, trang nghiêm nhưng không buồn tẻ, ý nghĩa nữa. Em cảm thấy là buổi lễ hôm nay thì khác với cả tưởng tượng của em. Em thấy thật sự là trang nghiêm, không ồn ào và náo nhiệt như ở bên ngoài nhưng mà em thấy nó thật sự có ý nghĩa. Cảm nhận của cá nhân em thì cảm thấy rất xúc động, có sự ý nghĩa và thiêng liêng. Khi mà dư vụ đưa ra những lời căn dặn đối với à, những người vợ người chồng cách để mà họ có thể giữ gìn hạnh phúc của gia đình ấy ạ và chắc chắn là nếu mà chỉ cần làm tốt cái đấy thì gia đình lại mãi mãi hạnh phúc em ấn tượng nhất là về hình ảnh cô dâu và chú rể lễ nhau ạ em cảm giác đó là một sự trân trọng nhau và sự tôn trọng giữa hai bên nam và nữ và rất là ấm lòng cảm giác chưa bao giờ em ở ngoài được nhìn cái cảnh ý và em rất muốn được một lần tổ chức đám cưới ở chùa Ba Vàng. Đám cưới, đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, đám cưới, chủ rể là ai? Cái hình ảnh mà ấn tượng nhất trong em đó chính là lúc sư phụ nói về trách nhiệm và bổn phận của người vợ đối với người chồng. Đó chính là cái cốt duy nhất để um, hai vợ chồng giữ được tình yêu cũng như là trách nhiệm của mình đối với uh, cuộc hôn nhân và đó cũng chính là điều để hai vợ chồng dạy dỗ những đứa con của mình sau này. Em ấn tượng nhất là cảnh trao nhẫn của cô dâu và chú rể. Chiếc nhẫn này còn có một ý nghĩa thiêng liêng hơn khi mà ờ, cô dâu và chú rể nhìn vào thì sẽ có thể ờ, nghĩ tới tình yêu, những sóng gió mình vượt qua và cố gắng cùng nhau hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Điều em ấn tượng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay là khi sư phụ ờ, đọc hiếu ngôn và cô dâu chú rể lễ cha mẹ của mình ạ. Qua đó thì em nhận ra một điều rằng là dù sau này khi mà mình lập gia đình và có gia đình riêng thì vẫn phải luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành đã sinh ra mình ạ.